Ok chào anh em nha Hiện tại là khá là muộn rồi Và sẵn tiện đây thì mình mới gặp một nhân vật à, rất nổi tiếng là server vô song chiến nha anh em nhá à, Phải nói là nổi tiếng vãi cả trưởng anh em ạ Đó chính là kiếm thắng anh em nhá Thì à, kiếm thắng hiện tại đang mang cái mũi tên nữa anh em nhá Thì chúng ta hãy cùng xem ăn kiếm thắng đam như nào nha Mà tôi thấy là mới có hiệp thứ năm mà đã đam 600k rồi <laughs> Hiệp 5 đam 600k Ôi rồi Ôi rồi ôi Đấy chơi game nó phải như vậy này phải không Chơi game nó phải như vậy Ôi rồi hiệp thứ năm mà đã đam 600k Bà con cô gì chú thím có tin nổi không Ôi rồi ôi đạn tia chớp kìa Ôi rồi ôi Ông ăn có đạn tia chớp kìa Ôi rồi ôi tôi đang cần cái đạn tia chớp này mà không có luôn Đam xã tấn kích Ôi ổ 620k anh em ạ Ôi mẹ sao thoát rồi Ok để tôi bật nhạc to tí Quá ghê đấy em ạ à. Sự làm quá ghê Và tôi đang cần cái đạn tia chớp Đạn tia chớp từ từ con nào ra ta Hình như con kỷ niệm ra này em ạ à. Để xem con kỷ niệm này có phải là Đăng thần miến phong ma không ta 610k đam ổn định đam đào đấy anh em ạ à. à, miếng phong mai em ơi con này ngon lắm con này chắc đắt tiền lắm anh em ạ à. chắc không đủ tiền để mua đâu đâu để để để tôi coi à đó đạn tia chớp này đó ok anh em đạn tia chớp trừ né anh em nhé mà à của tôi tôi đang tìm mua sắt mà không ai bán em ạ khổ lắm à, thì, à kiếm là phải có cái đạn tia chớp này em nhé hay là anh em có xài skill uh, bán nguyệt chảm của cái mũi tên nữa cũng phải sử dụng đạn tia chớp nha đạn tia chớp nó trừ né em ạ xả thân kích ấy à 690k rồi hiệp 8 mà 690k là cũng ok đó chứ nhưng mà đang đeo coi con cắn ác ma em nhé nếu đem nếu đeo cái bạch long vương này đam bự hơn nhanh nên đam hơn đấy anh em cùng, cùng xem đam như nào tên kích đó nãy giờ chúng ta để ý con súng đam rất to anh em nhá, súng đam rất to anh em nhá, súng đam 400k này, không phải đơn giản đâu thì à, ngày xưa thì thịnh chế anh em mới cắt là ăn Mara tầng 4 đúng không là bằng à, chiến sĩ tay không nhưng mà với cái phiên bản hiện tại thì chúng ta có thể úp thằng à, súng nha súng đam phụ luôn và thằng súng thì nó sẽ đam to hơn chiến sĩ tay không và đam ổn định hơn rất là nhiều nha Đấy, tại vì nó có sát thương vũ khí anh em ạ Ok 750k rồi Nói chung là theo nhận xét của mình thì à, cũng tạm ổn tạm ổn ở chỗ là tại vì nếu mà hiệp 10 mà nếu ạc mà Candy ngày xưa là tới hiệp 10 là nó đam tới hơn 900k rồi mà ông này à, hiện tại là Ờ, mới đam 700k thôi à, lên được 800k rồi thì không biết là có khả năng cao là do cái kill nha tại vì uh, xuyên vân trưởng và cái uh, skill của thằng súng thì nó khác nhau thằng uh, xuyên vân trưởng thì nó có cái uh, bỏ qua thủ nha còn cái súng này thì nó không có bỏ qua thủ mà nó bỏ qua miếng sát thương 410 ok 810 Đấy, thì có thả khả năng cao là do tim bút anh em ạ khả năng cao là là là do tim bút anh em nhé nhưng mà tim này cũng khá là ngon rồi thịnh thì thịnh thích chơi một cái tim gọi là full uh, thì từ từ để thịnh sẽ chia sẻ anh em sau còn đã đi được phó bản chuyên phó bản thì cái chi phí bỏ ra rất là rẻ thôi mà thịnh muốn chơi kiểu, kiểu thì mà mình nó đẳng cấp anh em không thịnh chơi là thịnh chơi phải đẳng cấp đấy nên thành thử ra cái chi phí mà thịnh bỏ ra làm một cái team rất là tốn tiền còn như anh em mà muốn chuyên đi phó bán ấy, thì anh em có thể tạo ra một cái đội hình nó rất là rẻ tiền thôi nó không tốn tiền nhiều đâu nhưng mà đã từ từ đi hai ba ngày sau hay là một tuần sau thì thịnh sẽ chia sẻ anh em cái à, cái đội hình của thịnh nha đội hình của thịnh nó tốn tiền vách cả trưởng ra đấy đội hình của thịnh là nó vừa đi pk mà nó vừa đi phó bán luôn còn ví dụ đội hình này là chỉ nó chỉ gọi là chuyên đi phó bán thôi thì nếu mà anh em biết chọn nhân vật thì nó rất là tốn ít tiền chi phí nó bỏ ra rất là thấp đó, và hiệu quả nó mang lại rất là cao đó. còn như anh em mà thích chơi những kiểu team của thịnh thì nó rất là tốn tiền sự như vậy tốn vãi cả triệu luôn đấy tốn một cát còn là ói ói ói luôn á được chưa anh em tốn rất là nhiều tiền để để mình nhắn chạy đi Queen mượn kiếm thanh đang có ok hiệp 17 là ra có quá cần chết rồi hiện tại khá là muộn rồi nên là mình bình luận nó cũng hơi mệt em ạ lâu rồi mình cũng không đi phó bản này anh em ơi phó bản này thực ra là cũng đánh nhiều nó cũng vui vui nhưng mà test đam chơi thôi ở đi mara này nó lâu lắm anh em ạ lâu vãi cả đái luôn đấy mara này mình thích nhất là được cái vé giám định của nó bệnh cao cấp đó thì không biết là cái đạn tia chớp của cái à, con này là nó le vào bao nhiêu không biết đấy con con kỷ niệm này nhưng mà mình nghĩ chắc đăng thần thì chắc là đạn tia chớp chắc phải lai tám của đam 500 bạn 570k anh em ạ súng đam ghê luôn anh em thấy không súng đam ghê lắm anh em ạ không được đạn đâu đó mà súng này đam là còn né nha nếu mà không né nó còn nên đam ghê hơn đấy dưới dằn nè mà ạ à. qua dưới dằn nói chung là kiếm thanh thì không biết là tim này nó bút ừ, kiểu gì nhưng mà thấy kiếm thanh đam cũng không được to mấy ta theo mình à, là do độ hình tim bút anh em ạ chứ à, ông này kiếm thanh đam to lắm ông này ạc ông ấy phải trị giá à, hơn chục triệu anh em ạ tại ông ấy có rất nhiều những cái đồ đạc xét đồ này mà. ok anh em ơi 21 hiệp nha anh em nhé quá ghê hai hai hai đam quá ngon thì tại sao mình nói là cái hạt của anh kiếm thanh nó đam bự nha đây mình cho anh em xem đây là hạt của mình anh em nhé hạt kiếm mình chơi kiếm chứ mình không chơi uh, uh, chơi này chơi này chán quá anh em ạ à. ai cũng nhà nhà khiêng không à không? mình chơi kiếm đó cho nó chất nó đặc biệt em không nhìn nó vẫn thương hiệu đúng không ok thì à, bây giờ mình cho anh em xem tại sao ạc kiếm thanh đang bự nha thì à, đầu tiên á thì cái ạc kiếm thanh thì à, tại sao nó không mang cái kia nhỉ không mang cái cái mũ bí ngô ta lại hại ta à mũ mũ bí ngô bạo á cộng 3 lần tấn công nhỉ nhưng mà cái mũ bí ngô cái mũ uh, thiên sứ cứu rỗi này là giám định mắc nha anh em nhé mắc ngon đấy mắc chuẩn ba dòng nha chuẩn xác sát thương vũ khí lực chém nha đấy thì nếu mặc một cái nhân vật mà nó có nhiều cái đồ giám định chuẩn là, là, là nó đam bự anh em nhé như một cái mũ này là giám định chuẩn này được chưa mũ này là mắc ngon đấy rồi tiếp theo à, cái đai này em thấy không đai giám định ngon luôn như này là ngon luôn ba dòng anh em nhé được ba dòng chuẩn xác sát thương vũ khí lực chém đó hai món ngon nha tiếp tục là cái quần nêu tinh tới nguyệt giám định như này là ok ổn nha ok rồi tiếp theo là giáp vai thiên sứ cứu rối này giáp bệnh mắc ngon em nhá cũng được ba dòng luôn đó. toàn ba dòng thôi à tiếp tục cái này thì giám định được uh, ờ, dày thì uh, hơi tại chút xíu dày chỉ được có một dòng chuẩn xác và dòng thắt thơm vũ khí nặng thôi lực đâm là vứt nha anh em nhé ok tiếp theo găng này găng là được bốn dòng anh em nhé thấy không bốn dòng luôn ngon không quá ngon luôn đúng không đấy mũi tên nữa là giám định mắc ngon anh em nhé đấy, mắc ngon rồi như thế này là quá ngon rồi mắc sát thương vũ khí nặng rồi lực chém quá cao rồi cộng thêm cái sát cái lần tấn công vũ khí nặng bốn lần nữa quá ngon rồi áo à, tùy tán thì à, thần áo giáp thì giám định tạm ổn nha ok cán này chắc chắn là 100% rồi không cần bàn bàn tán nhiều hộ phù thì à, mắc ngon hộ phù này thì tôi nói thật với ông là có một không có hai nha có một không có hai trên đời anh em ạ à. ok thôi bye bye anh em nhé quá ngon em ạ à.